Lời tiên tri của nhà du hành thời gian Trận chiến thứ ba vào năm 2023 Vào năm 2023, nhân loại sẽ thật sự xảy ra trận chiến cuối cùng. Một tuyên bố chấn động đã được đưa ra từ hai nhà du hành thời gian từ năm 2906. Họ tuyên bố rằng chiến tranh thế giới thứ ba sẽ nổ ra vào năm này. Thế giới đắm chìm trong vũ khí hạt nhân và thậm chí tàn phá gần như toàn nhân loại. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, khi Mỹ ném bom xuống thành phố Hiroshima trong một thời gian dài, những cảnh tượng khủng khiếp đã xảy ra. Lần đầu tiên con người được nhìn thấy sức mạnh to lớn của vũ khí hạt nhân. Cả thành phố Hiroshima bị săn bằng trong tích tắc do tác động trực tiếp của vụ nổ. Tàn tích sau đó là những căn bệnh do các chất phóng xạ còn sót lại sau thảm họa này. Đến những năm 1980, người Mỹ cũng bày tỏ sự lo ngại về hậu quả của nhiều vụ nổ hạt nhân. Họ đã thực hiện nhiều nghiên cứu và kết quả cho thấy, khi nhiều vũ khí hạt nhân được kích nổ cùng một lúc, bầu khí quyển của trái đất phải gánh chịu nhiều tác động tiêu cực không thể phục hồi. Vì khi loại vũ khí này phát nổ, chất phóng xạ và bụi phóng xạ được thổi cao tới tầng bình lưu của khí quyển, thậm chí cao hơn. Theo đó, bụi và chất phóng xạ sẽ tràn ngập mặt đất, dày đặc đến mức che mất toàn bộ ánh sáng mặt trời và chúng ta sẽ không còn thấy ánh sáng mặt trời vào nhiều tuần sau đó. Ở Bắc Bán Cầu, mặc dù đang là mùa hè nhưng nhiệt độ sẽ giảm mạnh, mọi thứ gần như bị chuyển sang mùa đông. Trong khi đó, Nam Bán Cầu quay về Bắc Cực lạnh lẽo vào mùa đông. Làm thế nào để có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này? Thậm chí nếu có ai đó có thể sống sót thì họ sẽ sống được bao lâu? Nghiêm trọng hơn, bức xạ kéo dài sau vụ nổ hạt nhân sẽ phá hủy tất cả nguồn nước, thức ăn và cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới. Không có nước và thức ăn, thảm cảnh ăn thịt người trong lịch sử nhân loại có thể sẽ xảy ra một lần nữa. Và nếu ngành y tế bị phá hủy, những căn bệnh xảy ra do phóng xạ hạt nhân sẽ không bao giờ được chữa khỏi. Đứng trước hoàn cảnh này, một điều quan trọng chúng ta phải tự hỏi, con người sẽ phải làm như thế nào? lời tiên tri có đáng tin hay không. Thế giới của năm 2023, khi công nghệ quá tân tiến, chiến tranh hạt nhân hẳn sẽ là lựa chọn đầu tiên của những thế lực hiện tại đang có khả năng và muốn khơi mào cuộc chiến. Thực tế, ngay từ những năm 1962, trong thời điểm xảy ra chiến tranh lạnh, đã có một cuộc đối đầu cấp cao giữa Hoa Kỳ và Liên Xô. Những nghi hoặc về việc hai phe sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân đã khiến người dân trên khắp thế giới sống trong nơm nớp lo sợ. Sau hơn nửa thế kỷ trôi qua, nỗi sợ hãi này lại một lần nữa tấn công loài người. Và điều đáng lo ngại hơn là vũ khí hạt nhân ngày nay với công nghệ hiện đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Theo báo chí nước ngoài, tàu chiến của Nga vào giữa tháng 2 2023 đã mang bom hạt nhân chiến thuật ra biển. Trong thực tế, tùy theo vai trò, vũ khí hạt nhân được chia thành hai loại, máy bay chiến thuật và máy bay chiến lược. Máy bay chiến lược thường được sử dụng để hủy diệt hàng loạt, loại này không dễ sử dụng máy bay chiến thuật được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động đường biển, đường bộ và đường hàng không. Dù là một vụ nổ nhỏ nhưng hậu quả vẫn rất nghiêm trọng. Một nhà khoa học từng làm một thí nghiệm, nếu Nga gây chiến với NATO, nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng, thì kết quả trong một giờ sẽ có hơn 30 triệu người chết, 50 triệu người bị thương. Tất nhiên, đây cũng chỉ là dự đoán về hậu quả của chiến tranh hạt nhân. Nhà khoa học Einstein cũng đã có một kết luận – Tôi không biết về những loại vũ khí con người sẽ sử dụng trong Thế chiến thứ ba, nhưng đến chiến tranh thế giới thứ tư, vũ khí khả dụng sẽ chỉ là đá và gậy. Dường như chiến tranh thế giới thứ ba sẽ thực sự là cuộc chiến cuối cùng, phá hủy tất cả văn minh và tiến bộ của nhân loại. Vấn đề là trong năm 2023, ngoài dự đoán về trận chiến cuối cùng, hai nhà du hành thời gian còn đưa ra những dự đoán nào trong tương lai. Lời tiên tri đầu tiên – ngày 6 tháng 4 năm 2023, người ngoài hành tinh sẽ bắt cóc 4.000 người đến một hành tinh xa xôi khác để đảm bảo việc duy trì nòi giống. Về dự đoán này, đã có rất nhiều thông tin về các vụ mất tích kỳ lạ xảy ra. Thậm chí là ở Hoa Kỳ, vào năm 1960, vợ chồng nhà Hill bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Công nhân lâm nghiệp ở Wanton năm 1975 hay người đàn ông họ Hoàng ở Trung Quốc vào năm 1977 bị người ngoài hành tinh cõng bay đi nửa vòng Trung Quốc. Tuy nhiên, tính xác thực của những sự kiện này là không rõ, vì đến nay chưa có bằng chứng nào rõ ràng cho sự tồn tại của người ngoài hành tinh và sự kiện người ngoài hành tinh bắt cóc con người. Về việc liệu thực sự có người ngoài hành tinh xuất hiện vào ngày 6 tháng 4 hay không, cả thế giới vẫn đang đặt một dấu chấm hỏi. Lời tiên tri thứ hai Quỹ đạo của trái đất sẽ thay đổi vào năm 2023. Vị trí không gian của mặt trời so với trái đất và quỹ đạo có tác động đáng kể năm 2023, hoạt động năng lượng mặt trời bước vào một chu kỳ mới. Sức mạnh của nó có khả năng sẽ làm thay đổi quỹ đạo trái đất. Mặc dù nhà tiên tri đến từ tương lai dự đoán quỹ đạo sẽ chỉ thay đổi một chút, nhưng điều đó đủ để có tác động lớn đến toàn bộ hành tinh. Bởi hầu hết sự sống trên trái đất đều phụ thuộc vào mặt trời để tồn tại. Nếu một ngày quỹ đạo trái đất thay đổi quá gần hay quá xa mặt trời, dẫn đến khí hậu khắc nghiệt nghĩa là sự sống trên trái đất vào năm 2023 có khả năng hoàn toàn biến mất không dấu vết. Những lời tiên tri này có vẻ còn khá mơ hồ khi không được xác định rõ ai là người đã nói ra chúng. Những người từ tương lai tiết lộ sự kiện trong quá khứ, họ là ai? Nhưng không thể phủ nhận rằng chiến tranh Ukraine và Nga đang trong hồi khắc nghiệt vô cùng. Những vấn nạn về xã hội kinh tế cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Các bạn nghĩ sao về những lời tiên tri này? Tin tưởng, lo sợ hay bạn vẫn đang nghĩ rằng tiên tri thật ra chỉ là mơ hồ, là do chúng ta cố gắng gắn ghép chúng vào những sự kiện đã xảy ra. Hãy cùng để lại suy nghĩ của mình ở phần bình luận phía bên dưới video nhé. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên chia sẻ đến bạn bè và người thân của mình. Chào tạm biệt mọi người, mong bình an luôn đến với các bạn.